hẹn hò gặp nhau lúc đầu là gia đình cho chỉ cho em đứng ở ngoài thôi ở cửa ở, ở, ở trước cửa nhà là có bảo vệ đứng canh luôn Thôi, sợ em làm gì xấu ờ, mà lúc đó em đi bằng gì nè dạ em đi xe máy chiếc ờ, cúp 50 ờ, bình thường rồi dạ, sao dạ sau em xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận đó dạ. à, em tên là Nguyễn Phú Thành Tâm thì năm nay em 23 tuổi em đến từ thành phố Hồ Chí Minh dạ hiện tại hai vợ chồng em đang làm YouTube và kinh doanh thời trang à, YouTube như là mảng gì em dạ mảng về uh, gia đình và cuộc sống hàng ngày có thể vậy hả dạ. À. Dạ. à mời em em chào cô em chào <laughs> dạ. Khúc em chào, em chào rồi chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận Rồi. Em tên là Phạm Trường Nguyễn Minh Anh à. À, Em năm nay 21 tuổi Trời ơi Mình, thấy chưa 21 tuổi 21 hả? nhỏ nhỏ xíu trời à, trời ạ à. Ủa anh anh thấy hai em rất là quen nha Có một cái đám cưới nó rất là ừ, nổi bật trên các trang mạng truyền thông đúng không? Dạ thì cách đây ờ, một năm Một năm tôi có coi đó mà tôi mới được đi dự đó mà cái tiệc cưới đó ta nói là rất là nhiều các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng đúng không dạ, dạ đúng, đúng rồi. rồi <laughs> khai thiệt đi khai vâng. thiệt đi ừ. xuất xứ của cô là con của ai ừ. dạ con là con là con của uh, um, ba minh ba minh ba minh nhựa đúng không à. dạ đúng rồi dạ. <laughs> rồi bây giờ kể cho anh thuận nghe coi hai đứa lần đầu tiên gặp nhau và có điều gì ấn tượng với cái người bạn mà đối diện với mình thì anh Quân kể ờ, anh kể 5 năm trước đi dạ thì 5 ờ, năm trước anh kể chuyện 5 năm trước hả năm là ghê thật đó mới 18 tuổi <laughs> chàng trai 18 lúc đó là em chưa 18 đúng dạ, không? Dạ, lúc đó là em còn đi học giữa năm 11 và năm 12 ừ. à. thì em có quen ờ, Minh Anh trên Trời. Facebook thì ừ. hai đứa mới hẹn hò gặp nhau lúc đầu là gia đình cho chỉ cho em đứng ở ngoài thôi ngoài hàng rào hả dạ, ở ngoài cửa ở, ở, ở trước cửa nhà là có bảo vệ đứng canh luôn Ôi rồi sợ em làm gì xấu ờ. mà lúc đó dạ. em đi bằng gì nè dạ em đi ờ, xe máy chiếc cúp 50 uh, bình thường rồi sao dạ, sau khoảng một hai tuần kiểu ờ, thấy em cũng hay ờ, qua lại với vậy đứng buổi tối ở ngoài thì cũng hơi nguy hiểm á nên ờ, bà nội của cho em mới cho em vô nhà là chỉ cho ngồi ở dưới thôi cứ như vậy là cứ quen hai năm trời Nh nhưng mà hỏi cho nè dạ. em ấn tượng gì với bạn này mà là em lại lại lại đồng ý quen bạn này dạ lúc đó là qua facebook thì nhìn bạn này kiểu như là khi mà mình nhìn cái mình muốn phải nói chuyện liền lúc mà nói chuyện thì cũng hơi lạnh lùng á mà em thì em thích uh, tiếp người là lạnh lùng Ờ. càng lạnh lùng thì mình càng muốn phải có được ồ ờ, là lúc đó chị nói chuyện qua facebook thôi dạ đúng rồi rồi xong đến cái hôm mà gặp mặt ở ngoài đời á thì cái dạ. ấn cái cảm xúc đó còn không dạ vẫn còn giống như cái cảm xúc mà bây giờ khi mà mới gặp lại cũng vậy vậy hả dạ nhưng mà là... anh dạ. muốn biết là cái lúc mà hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đó thì ảnh có toát ra cái vẻ lạnh lùng không dạ không khi mà hai đứa đang quen nhau á là ngày nào là cũng gọi video với nhau hết á ừ. là gặp nhau mà thường xuyên tới mức mà tối á video để đi ngủ luôn trời ơi ừ. mà cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu là dạ chỉ có hai năm hai năm hai năm trời mà ngủ video call với nhau dạ, luôn dạ, vậy đúng rồi cưng quá sau thì sau hai năm đó là được biết là choi ờ, đi du học bên mỹ thì chia tay 5 năm, năm đúng 5 năm, năm, năm sau. đúng 5 năm cái khoảng thời gian đó là lúc chuẩn bị hè là em chuẩn bị về thăm gia đình đó ừ. thì em không biết một cái lý do nào mà em lại nằm mơ thấy ổng thì đó ông tơ bà nguyệt đưa đường dẫn lối đó em mà em nằm mơ đúng 10 ngày liên tục luôn 7 ngày là nằm mơ thấy hai đứa đi chơi bình thường ừ, thôi ừ. là có 3 ngày là nằm mơ thấy đám ờ, cưới, thấy đám con. cưới là em thấy rõ mặt của mẹ em ở trên sân khấu luôn ừ. và sau cái đám cưới là thấy là ông này ẩm một đứa con rồi xong rồi cái em hỏi là ủa con ai vậy cái ông kêu con em mà sao em hỏi anh vậy ôi ôi nhưng mà không thấy được mặt đứa bé thì lúc đó là cho mới kiếm em nhắn tin cho em đó mấy hai đứa mới nói chuyện xong rồi cho mới kể uh, là nằm mơ vậy mơ đó. như vậy đó ừ nhưng mà lúc đó là hai đứa đã có người yêu chưa cái lúc trong thời gian của mình là em không có quen ai hết ừ. ừ. lúc mà choi kiếm tới em á là lúc đó em đang độc thân luôn à, à <laughs> may mắn như vậy bao lâu thì em mới dẫn à, tâm á ờ, chính thức ra mắt gia đình của mình không là dạ, cái lúc em là... nhắn tin là mẹ biết là ừ. mẹ biết là đang có tình yêu mới tại vì nhìn mặt vui lắm lúc nào cũng nhắn tin hoài à cái mẹ mới hỏi là quen ngay vậy cái ờ, em mới kể là à, tâm con vẫn quen người đó à. cái xong mẹ biết, hỏi là biết, uh, biết em từ trước rồi ừ đó thì dạ, biết rồi cái mẹ mới thấy là hai đứa quen nhau chắc cũng uh, mấy tháng á xong mẹ mới kêu là thôi chắc đi chơi chung đi thì uh, hai có đứa kể cho mẹ giấc mơ không dạ có Rồi mẹ có thì nói mẹ không? mới kêu là giống như cái đó là một cái duyên duyên tiền kiếp đó đó duyên tiền kiếp bạn này chắc hồi kiếp trước đó đi mua nhựa quá nhiều rồi không mắc nợ mắc nợ kiếp này trả kiếp này phải trả nợ kiếp cho gia phải trả cái tiền nhựa đó chắc chắn luôn rồi dễ thương quá rồi hai em như lần là... đầu tiên luôn á lần đầu tiên mà kiểu mà mà có một câu chuyện mà lạ lùng sủng vậy luôn á dạ người là bao 5 năm gặp lại chắc chắn là anh tâm này trước khi cưới em chắc phải là cũng phải ngọt ngào rất là lãng mạn dạ em là cái con người mà không, nhạt nhẽo không, lắm không, có thể hiện được cái tình cảm đó giống như là mình chỉ vẫn cứ lạnh lùng vậy đó dạ, Ủa, vậy, vậy, vậy, thì để, để đi đến cái chuyện hôn nhân thì nó như thế nào là em lúc nào cũng nếu không cưới là thôi á nha là đi là đi Lệ có người khác cưới đó lần ngỏ lời ngỏ Ồ, lời vậy hả? em là người ngỏ lời chứ không phải là ổng là dạ. đã chụp hình cưới rồi mà tại sao không thấy cầu hôn thế nào hết chưa cứ ngồi buồn bực ở trong người hoài là em và ekip là đã chuẩn bị trước rồi à. <laughs> à vậy hả trước cái ngày đó là phàn nàn em dữ lắm nhưng mà dạ. ông nội em á hoặc là bà nội em á có một cái điều kiện gì với cái chàng rể này hay không chàng cháu rể này dạ có một cái điều kiện là có chịu ở rể không à. tại vì là bên gia đình tâm cũng có nhà chứ mà không có nhà là đáng ra em phải làm dâu nhưng à. mà ông nội hỏi là có chịu làm rể hay không ừ. tại vì làm rể là người ta sẽ nhìn và người ta bàn tán và nói ra nói vô rất à. là nhiều à thì tâm lại đồng ý ừ. thì tại vì ông nội kêu là nếu mà đồng ý thì mới cho cưới còn không thì không cho cưới Ôi lấy nhau được năm rồi phải không dạ, dạ. ừ có tin vui, vui chưa không dạ. có, có em bé kia chưa dạ, dạ có em bé rồi con gần một tuổi rồi ồ nằm bao đó là là là là có đúng như có có thấy giống như trong giấc chim bao không dạ đúng rồi. dạ đúng anh hỏi thêm nè em thấy cái hình ảnh mà lúc tâm bồng em bé đó là tất cả là ngay cả lúc đám cưới và ngay cả lúc bồng con là giống y hệt trong sau mơ khi mà sau chuỗi lại câu chuyện rồi Đấy, trời, tôi nổi da gà thiệt nó rợn da gà nè đó quay lại cái câu chuyện chính của dạ. chương trình là sau khi đám cưới về cái tật xấu của cái người bạn đời của mình nó là cái gì cho em dạ. trước đó thì em nói trước là trước khi mà cô em đi ừ. trước khi mà cô em đây là nhẹ nhàng tình cảm à còn bây giờ cưới về là giống như là bị chết rồi mình suy nghĩ chết rồi mình dính bẫy rồi à, ờ, dính bẫy luôn đúng không làm sao nè bố hay à. la em lắm hả dạ la thì la đúng nhưng mà đố lên á kiểu à. như là hả dạ sao dạ sao ừ. đó nhiều lúc cũng mất ước có đôi lúc thì hay à, trẻ con nhưng mà cái đó em thấy rất là dễ thương à, cái đó không được gọi là tật xấu nhưng ừ. dễ thương bởi vì nữa nè à, rất là thích uh, màu hồng với lại uh, với lại uh, hoạt hình đó giống như là ví dụ uh, trang trí hay gì là ý kiến chung này còn này là cái cái à, ra giường á <laughs> là màu hồng luôn là em có nghĩa là, là mặc định luôn gia dạ. trưởng gia trưởng à. tự làm theo ý mình áp áp mặt chồng đúng không? không cần phải hỏi ý kiến mua về chồng. rồi mua về rồi là rồi ừ, mới nói là anh lên. ơi rồi. em mua đây đồ bây giờ tới soi đó cái lúc mà nói chuyện á là mình cần ổng trả lời nhưng mà ổng không có trả lời thì đó lý do sao mà làm lớn chuyện lên ờ. ổng cứ kiểu im thì ổng cứ nhìn chỗ khác còn không thì ổng bấm điện thoại thì mình cảm giác là mình không có được tôn trọng gì hết trơn á ờ. ổng cũng không có lãng mạn nữa đó cái đó là thật xấu đó ảnh là có mua hoa là có làm bất ngờ hết nhưng mà mọi hành động của ổng là em đều đoán được hết <laughs> cái hôm sinh nhật em là hôm tháng 6 ừ. mà ổng chở em đi học cái xong cái lúc mà em bước vô trường á cái em quay lại thì nghe chợt trời em quay lại cái em thấy ổng đang cầm cái ổng đang cầm cái camera ổng quay lại cái hình ảnh em đi cái em nghĩ rồi rồi cái này cầm camera là phải làm cái gì mới cầm camera <laughs> giống như những cái hình à, cái hành động của ổng nó bất cẩn quá tại vì là youtuber mà đây là youtuber mà thành đó là đoán biết liền <laughs> tóm lại đây không phải là tật xấu đây là tật đáng yêu ừ. cứ nói cái uh, cái quần ngủ của ổng à. là ổng mặc hai ngày ba ngày liên tục luôn ổng không đổi cái cái em kêu là tại sao anh không đổi em mua quần ngủ cho anh rất là nhiều mà sao anh không đổi ổng kêu là tại cái quần này nó mát nó chứ anh cũng đâu có mặc ra ngoài đâu nhưng mà là dơ em không có chịu được ở dơ trên giường <laughs> tiếp tục ăn uống là giống như là ví dụ ổng ăn cái đó hoài là ổng sẽ bị ngán mặc dù ừ. là ngày nào cũng phải ăn cơm hết ờ. ngày nào ăn cơm em không muốn tập trong cái tính là ăn phở em à, không thích ăn cơm nhưng mà có bao giờ là thèm phở không ngày nào cũng đòi hết á đòi ăn mấy cái đồ nước kiểu như là kêu là ăn ngán là... À, cơm quá à. rồi đó thì là nhơi rồi khó tính kén <laughs> chọn nữa ừ. đó là khó khó tính trong ăn uống à, à. rồi nhiều khi ngồi ngồi ăn á ngồi ổng kiểu em không thích được cái tật mà chép miệng à à nhai nhép nhép á phải không nhấp nhép dạ. đúng không à, rồi. cái lẽ phải bỏ ví dụ mà có nhiều người quá thì đừng có ở nó kỳ lắm em không có à, chịu được nhiều khi đang ăn cái ở mà nó ở liên, em nghĩ là thoải mái ở, ở nhà thôi nó đã lắm em ngoài thoải mái ở nhà nhưng mà chị em đang ăn ngon cái ông ở cái hết ngon rồi để đồ ăn à. xuống rồi anh hỏi này trong cái việc mà chăm con á dạ. thì tâm như thế nào không cái đó là không có nói tật xấu được luôn ổng chăm con Rất là số 1 luôn ừ. quá tốt à, ừ. ok yeah. Dạ, rồi Trên... bây giờ nè nhân đây chị à, muốn bạn tâm này thay đổi điều gì không có lạnh lùng không có mặc lại quần ngủ <laughs> không mặc lại quần ngủ phải thay đổi không được ở không được ở không được chép miệng nó nghĩa là anh có nhiều tật xấu thay đổi hết đúng không dạ à. <laughs> rồi. rồi tới tâm đó tâm đây là những mà những lời mà anh muốn em thay đổi là kiểu nhẹ nhàng hơn mình chọn cái cách giải quyết nhẹ nhàng đơn giản thì nó sẽ giải quyết được nhanh em chọn cách mà khó chịu về la thì nó sẽ cứ tồn động trong cái cái cái tâm trí của anh hoài luôn à, <laughs> đúng rồi cái điều mà sở dĩ bạn này bạn im lặng á là bởi vì bạn không có thích cái kiểu mà em em em em em phải la làng lên cho nên thay vì ảnh cũng la lại nhưng mà ảnh sẽ chọn cách im lặng nhưng mà, nhưng mà im lặng cho <laughs> qua nhưng, nhưng mà đối với choi là em im lặng là em không tôn trọng ừ, còn cái lúc mà em nói á, thì kêu sao anh nói nhiều quá vậy <laughs> em nói cho anh cãi cậu ừ. còn thêm muốn thay đổi gì nữa không tâm dạ không nè nói nhiều thứ nè nói giống như là một người à, đi trước để nói cho dạ. hai đứa ha tâm à, tâm tâm phải hiểu rằng á joy là một cô bé là một người mẹ khi mà còn quá trẻ như vậy thì cái điều mà bạn đông đỏng đỏng lên á là sao thứ nhất là vì tuổi tác giống như là sống vẫn là con con nít mà dạ. bắt đầu người phụ nữ bắt đầu trưởng thành từ 25 trở lên thành ra là những cái đông đỏng đó theo chị thì tâm đừng có để cho nó lắng lại thì em sẽ bị tổn thương em cứ cho như đây là cái bản năng á bản năng của một cô bé đúng lứa tuổi luôn nó là bình thường chứ nó không phải là hàm ý một cái điều gì để cho mình bị tổn thương cả dạ. còn ngược lại về phía tâm thì tâm là một người lại tương đối là chững chạc so với lứa tuổi tâm là 23 đúng không nhưng dạ, thực ra cái suy nghĩ của tâm là phải là 27 28 tức là của một người đàn ông đã trưởng thành đã biết suy nghĩ và người đàn ông này là người đàn ông hướng nội chứ không hướng ngoại sống rất là nội tâm thành đã là hay bị suy nghĩ vì yêu choi hiểu không yeah. Dạ. yêu choi mà bỏ qua rất nhiều thứ nhưng mà như bạn nói là mọi thứ nó cứ lắng lại nó động lại và bạn sẽ rất là buồn thì khi mà bạn buồn á bạn không nói ra được á thì bạn sẽ có những cái biểu hiện từ từ nó sẽ bị tiêu cực với chính yeah. Dạ. bản thân mình yeah. Dạ. với tất cả mọi thứ xung quanh trong một năm này mà hai đứa hai đứa còn vui vẻ còn lên đây về lại đứa quá hay tại vì thường một năm đầu trong đám cưới yeah. á, dạ. mà nhất là với một cái hoàn cảnh nó như vậy á, thì tụi tụi cưng rất dễ bị xung đột rất dễ bị break tức là đổ vỡ em là phải phải gọi là chú ý đến cảm xúc của đối phương còn em thì phải mở ra em phải nhớ đây bạn này là bạn làm tất cả mọi thứ không có hàm ý gì cả dạ. để làm chi để giữ được cái tình cảm này bởi vì thực sự với cái mối tình của tụi em á, nó là duyên tiền định rồi ông trời cũng đặt để tụi em phải phải đi bên cạnh nhau rồi và đặc biệt là phải yêu nhau nhiều hơn và để cùng chăm lo cho đứa con của mình ừ. nghe <laughs> rồi xin dạ. cảm ơn con gái em. nữa đó chừng nào mà em hy vọng nữa nhớ báo anh nghe dạ. rồi, cảm ơn hai em đã đến với dạ vợ chồng son